mang cuộc đời này sao cũng được ở quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cũng đã có ai chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải thôi đời nào còn bình yên thì phải sẽ mấy nhắm mắt cho em tình yêu đem mơ về đồ ăn mãi hơn lòng người đang có tình yêu thương cho lấy một người bình thường để em về thì thầm nhớ thương tình đầu ban sơ những phép nhiệm mỏng chia chuyến tình đầu ban sơ những phép Não.